Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay ờ, kênh Việt Nam ờ, Travel sẽ ờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi lễ chùa đầu năm đó là chùa Lôi Âm ở Quảng Ninh. Và đây là cái bãi gửi xe mà khi mà quý vị bạn chúng ta đi vào cái chùa Lôi Âm đây, toàn bộ xe là chúng ta để ở bãi xe đây và đây là cái đường để đi lên chùa Lôi Âm. Trên chùa Lôi Âm đường lên chùa Lôi Âm thì có nhiều cái xe điện đây đây là các cái dạy xe điện để chúng ta có thể ngồi đến đây và đi đến chùa Lợi Âm vì à, huyện uh, chùa Lợi Âm uh, cách khá xa nên chúng ta nên xe điện nhất là bây giờ à, uh, kênh Việt Nam Travel đang uh, đi vào thời tiết đang mưa phùn đầu xuân năm đầu xuân năm mới một thời tiết đang mưa phùn và đây à, đường trời âm và đây là các cái gàn nướng những đặc sản ờ, ở nơi chùa em ở hai bên ờ, ở trục đường bên phía phải của chùa Lê Âm thì chúng ta thấy có các cái dãy của các nhà hàng ăn uống dành cho khách thập phương sắp đi về để ờ, lễ chùa và đây là một cái nhà hàng à, trưa nay đoàn của mình sẽ là ăn ở nhà hàng này và đang ờ, phục vụ các cái ờ, nhà hàng đang phục vụ miếng gà đây là một cô gái rất là xinh đẹp ờ, của nhà hàng ờ, đang thảo luận về các món ăn trưa nay cũng như là để ờ, lấy cái các cái vé để chúng ta lên chùa lưỡi ông. đây là món gà đồi nướng em mình uh, nhậu đi xong rồi giở ơi đấy cái đứng năm nay rồi còn thế đây <coughs> yến chó thì nhìn mặt thôi cắn mang cái giày này sau khi mà chúng ta hợp đồng thuê xe thì là chúng ta lên các xe điện này để uh, lên chùa lưới âm từ lên chùa lưới âm sao uh, ờ, bác tài nhỉ hơn cây hơn cây có không ạ? Qua đi chùa chúng ta anh dân cả lướng chứ. Đặc sản ở, ở chùa lưới Âm là gà đồi nướng à? Gà đồi nướng. Gà đồi nướng. Có bắt trên núi à? ra nghĩ đã hỏi là có phải bắt bắt trên núi không? Chuông ở, ở trên núi thì chùa trên núi chuông ở trên núi chuông gà ở trên núi chuông gà trên núi à anh từ bãi gửi xe mà lên ờ, chùa là khoảng hơn cây ít người đi bộ nhờ trời nắng ấy có khả năng có người đi bộ không lắm về hết chưa này là có mấy cuốn rồi tháng này thì không này một ngày đi ăn quá còn quá giờ ăn này còn quá ngày coi như đôi triệu này lắc sáu triệu

Ờ. à, em chào chị khi mà chúng ta xuống ờ, xe điện thì ở đây là chúng ta phải uh, mua cái vé để chúng ta qua đỏ tiền đi tính toán một chỗ đó chứ đây là đường ờ, chỗ mua vé đường ta qua đò lên chùa Lôi Âm tôi độ cái này đi <laughs> hôm nay là trời mưa bao tiền cái mũ này trời này mưa nó lọt 40 nghìn còn còn còn mũ mũ phớt là bao tiền ạ mưa lọt hết đầu này che nắng đây năm mươi nghìn đấy đấy cái loại này không được à, anh ở đội mũ này trông hợp đấy ừ. cả buổi rồi đó đó đó đó, à, được, được. anh đội viên đấy nha em đội viên đỏ à, còn còn mũ này bao tiền ạ mũ phớt 20 nghìn 20 nghìn thôi à? Này 40 Sau khi mà chúng ta mua vé, vé ở đây là 20 nghìn đồng uh, trên một uh, vé Trẻ em thì không mất phí Em à, trẻ em uh, nhỏ thôi, thì không mất, mất phí và con vé này là gồm hai liên một liên là lượt đi một liên là lượt về đây các bạn và vé chỉ có giá trị sử dụng là từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối đây gồm hai liên viết bạn. à đây là trên đường mà chúng ta xuống xuống tàu xuống thuyền để chúng ta lên chùa luôn đây đây vé đâu anh ạ? Rồi anh xuống xuống ngồi luôn anh nhỏ. <laughs> Đấy, đây là cái chỗ mà soát vé khi mà chúng ta xuống tàu, ờ, tàu xuống thuyền đây toàn bộ là tàu thuyền để đi dọc sông lên núi ta lên chùa ngồi lên cái thuyền nào thì mình đi con đò mà đi một cái là sao đủ để đón xem cái phần tiếp theo của cái hành trình ờ, cùng với kênh Việt Nam Travel uh, đi lễ hội chùa đầu năm và điểm dừng chân là chùa Lễ Âm thì kính à, mong quý vị bạn chúng ta hãy à, đăng ký kênh đăng ký miễn phí để quý vị bạn này để theo dõi cái phần tiếp theo của cái lễ chùa đầu năm và những sự việc diễn ra ở các cái chùa đầu năm và video à, của kênh Việt Nam Travel phần này đến chiều lễ âm phần 1 đã xin phép dừng ở đây Sudah berlaku luka. Sudah berlaku